Việc này liên quan đến sự tích vua Đại Vũ Chi Thủy. Khi ấy, ngài có sẻ núi Long Môn để dòng Hoàng Hà Hùng Vĩ chảy xuyên qua đá tạo thành một ngọn thác sầm sập từ trên cao đổ xuống. Ngày 23 tháng Chạp ở một số nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc là ngày lễ cúng táo quân hay ông công ông táo lên trời. Sự tích ông công ông táo ở các nơi có thể khác nhau đôi chút, cách cúng cũng khác nhau. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi chỉ bàn đến việc thả cá chép để làm vật cưỡi cho táo quân lên thiên đình. Tại sao lại là cá chép và cách thả cá chép nên như thế nào? Quý thính giả có thể xem đây là một gợi ý từ góc nhìn văn hóa. Tại sao lại chọn cá chép? Trong các loài vật trên cạn, dưới nước thì duy nhất cá chép có thể hóa rồng và bay lên trời được. Các con vật cưới khác như trâu, ngựa, voi, không thể bay lên trời. Có những linh vật của các vị thần, Phật, Bồ Tát cũng có thể thăng thiên như châu xanh của Đức Lão Tử, voi trắng của Phổ Hiền Bồ Tát, sư tử xanh của Văn Thù Bồ Tát. Nhưng đó là cá biệt vì những con vật đó có lai lịch sâu xa. Vậy chẳng phải các vị táo quân cưỡi chim có thể bay lên trời nhanh hơn ư? Còn tùy vào cách hiểu thế nào là trời. Trời ở đây không phải là khoảng cách tương đối với mặt đất mà là một không gian khác mà nói chung chỉ có các linh vật như rồng mới có thể bay đến được. Thế nên phải là cá chép vì nó có thể hóa rồng. Cá chép hóa rồng như thế nào? Việc này liên quan đến sự tích vua Đại Vũ Chi Thủy. Khi ấy, ngài có sẻ núi Long Môn để dòng Hoàng Hà Hùng Vĩ chảy xuyên qua đá tạo thành một ngọn thác sầm sập từ trên cao đổ xuống khi đối diện với ngọn thác cao vút hiểm trở này, chỉ có con cá chép phi thường mới có thể vượt qua được. Và khi qua được thì với phẩm chất ấy, nó có thể hóa rồng và bay lên trời. Cho nên, các vị táo quân nhất định phải chọn cá chép, không phải là loài vật nào khác. Cách thả cá chép Bên cạnh ý nghĩa hiến vật cưới cho các táo quân, việc thả cá chép ngày 23 tháng Chạp có ý nghĩa phóng sinh, đó là lòng từ bi của người Việt. Vì muôn vật có đức hiếu sinh, ông trời cũng có đức hiếu sinh cho nên thả cá để phóng sinh thì chính là trên thuật ý trời, dưới hợp lòng người. Thế thì, việc thả cá đã là mang ý nghĩa tâm linh quan trọng trong tâm thức bao đời người Việt chúng ta. Đã là một nghi lễ tâm linh thì rõ ràng cách thả cá như thế nào cũng rất quan trọng. Cá cần phải được thả sớm để cá còn khỏe, Thái độ khi thả cá cũng cần xét đến, ấy là sự cung kính với trời đất, với thần. Người ta hay nói, người đang làm, thần đang nhìn hay trên đầu ba thước có thần linh. Khi đã làm thì hãy đặt tâm làm cho trọn vẹn, đấy mới là điều các thần chứng giám. Vậy thì không thể vứt tòm cá xuống nước cho xong việc, còn thì sống chết mặc bay. Thả cá như vậy thì có thể đã tiến cá về địa phủ, lên trời làm sao được. Cũng không được để cá trong túi ni lông rồi vứt cả túi xuống, cá cũng dễ chết mà lại phá hoại môi trường. Thả cá đúng cách ấy là phải chọn chỗ nước lặng, nước trong, để cá trong hai lòng bàn tay mà nhẹ nhàng thả xuống nước. Vì thả cá chết sống mang nhiều ý nghĩa như vậy, nên thả cá sống thì hay hơn là đốt cá giấy. Việc đốt cá giấy suy diễn từ tục đốt vàng mã vốn là một sự thay thế cho vật sống trong nghi thức tuấn táng xa xưa, không phải hình thức nguyên thủy của nghi lễ thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp. Vì chỉ có ba vị táo quân, hai ông một bà, nên chỉ cần thả ba con cá chép khỏe mạnh là đủ. Nếu thả ít hơn thì có lẽ các vị phải cưới chung chăng, Cũng không hợp lý. Đáng lên án nhất là việc đầu này thả cá đầu kia bắt lại đem bán cho người khác thả và cứ thế diễn đi diễn lại. Ấy là làm nên tội, tội với thần và tội với sinh linh. Cản trở, đánh lừa các thần là một tội rất lớn sẽ phải chịu hậu quả không nhỏ. Và lại, cá chép bắt lên bắt xuống thì sống sao được. Còn gì ý nghĩa phóng sinh nữa? Bản thân việc biến thủ tục thả cá chép từ một nghi lễ linh thiêng thành một hành vi trục lợi chính là phá hoại văn hóa, truyền thống và lòng tin của con người với nhau, với xã hội. Nên thả cá chép ở một nơi phù hợp nhất. Có bạn đọc sẽ quan tâm nên thả cá đi đâu. Theo thiền ý của chúng tôi thì phải thả ra sông. Ao hồ là bất đắc dĩ. Lấy sự tích cá chép hóa rồng mà nói, chỉ có trên dòng chảy cuồn cuộn của dòng sông, nơi có những gành thác hiểm trở thì cá chép mới có cơ hội để hóa rồng. Thả cá chép trong ao tủ nước đọng thì cá chỉ quanh quẩn trong đó, hóa rồng sao được và bay đi đâu. Hơn nữa, dòng sông không chỉ là dòng sông, nó còn là dòng chảy của thời gian. Người ta theo dòng sông mà ngược về quá khứ, xuôi đến tương lai, ấy là trong chuyện xưa tích cũ. Dòng sông còn là con đường dẫn đến một thế giới khác cõi trần. Trong văn hóa Tây Phương, con người khi chết phải đi qua một dòng sông Styx hay ác gọt để xuống đến âm phủ đấy là chuyện được ghi lại trong thần thoại Hy Lạp. Trong tuyệt tác thần khúc của đại thi hào Italia thời Trung Cổ là Dante Alighieri, Dante và nhà thơ Virgil phải dừng chân tại bờ sông Acheron là các con sông mà các linh hồn phải vượt qua trước khi tiến vào địa ngục. Ở văn hóa Á Đông thì có dòng vong xuyên hà, người ta vượt dòng sông này thì đến thế giới địa phủ. Trong truyện Tây Du Ký, vua đường Thái Tông Lý Thế Dân phải trở về dương gian qua đường sông Vị Thủy sau khi đi chơi âm giới ba ngày. Thầy trò đường Tăng cũng phải vượt qua một con sông rồi mới đến đất Phật. Tại Bến Lăng Vân có tiếp dẫn Phật tổ đón đưa lên thuyền để vượt sông. Nói chung, dòng chảy của sông chính là con đường để đến một thế giới khác, có thể là thiên đàng hay địa phủ hay cõi cực lạc. Do vậy, cá chép cần thả ra sông mới có thể đưa ông táo lên trời chầu ngọc hoàng thượng đế. Nét đẹp văn hóa cần trân trọng và lưu giữ. Tục lệ thả cá chép ngày 23 tháng Chạp trong lễ cúng táo quân là một truyền thống đẹp mang ý nghĩa nhân văn của người Việt. Nhưng có lẽ việc tìm hiểu ý nghĩa của tục lệ này là cần thiết để chúng ta thêm trân trọng những di sản tinh thần của cha ông và lưu lại nét đẹp ấy cho các thế hệ tương lai. Văn hóa dân gian vốn có ít ghi chép, phần lớn căn cứ vào truyền miệng nên chúng tôi không dám khẳng định cách hiểu này là tuyệt đối chính xác. Do vậy, bài viết này chỉ là một sự quan sát cá nhân có tính gợi mở, với kỳ vọng khiến độc giả thêm yêu quý truyền thống văn hóa của dân tộc Việt. Ta hãy tạm biệt cá chép loài cá thần bằng bài thơ Cá chép vượt đăng của cụ nghè Nguyễn Khuyến. Cá thần vùng vẫy vượt qua đăng. Được nước, nào ai dám dỉ răng. Cưỡi gió dương vây lên cửa vũ. Sông mây rẽ sóng động vầng trăng. Dế kịp, dồ ngứa vẩy khôn tìm lối. Chê, chuối theo đuôi dễ mấy thằng. Gặp hội hóa rồng nơi chót vót. Đã lên, bay bổng tít bao chừng. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện sự tích về phong tục cúng táo quân ở Việt Nam và Trung Quốc Lễ cúng ông Táo, Táo thần Táo quân là truyền thống văn hóa của cả Việt Nam và Trung Quốc Tuy có nét tương đồng nhưng cũng có không ít đặc trưng khác biệt Sự tích Táo quân ở Việt Nam Táo quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần thổ công, thổ địa, thổ kỳ của lão giáo Trung Quốc nhưng được Việt hóa thành huyền tích hai ông một bà vị thần đất vị thần nhà, vị thần bếp núc. Tuy vậy người dân vẫn quen gọi chung là táo quân hoặc ông táo. Ở Việt Nam, sự tích táo quân được truyền khẩu rồi ghi chép, do đó có những sự khác nhau về tình tiết. Nội dung chính được tóm tắt như sau. Trọng Cao có vợ là Thị Nhi ăn ở với nhau đã lâu mà không con, nên sinh ra buồn phiền, gia đình thường xuyên bất hòa. Một hôm, Trọng Cao giận quá, đánh vợ Thị Nhi bỏ nhà ra đi sau đó gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lam Khi Trọng Cao hết giận vợ Nghĩ lại mình cũng có lỗi nên đi tìm vợ Khi đi tìm vì tiền bạc đem theo đều tiêu hết nên Trọng Cao đành phải đi ăn xin Khi Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi thì hai bên nhận ra nhau Thị Nhi rước Trọng Cao vào nhà Hai người kể chuyện và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã chót lấy Phạm Lang làm chồng. Phạm Lang trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao thì sẽ khó giải thích, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống rơm ngoài vườn. Phạm Lang về nhà liền ra đốt đống rơm để lấy cho bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra nên bị chết thiêu. Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình nên nhào vào đống rơm đang cháy để chết theo. Phạm Lang gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao, liền nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo vợ. Linh hồn của ba vị được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy ba người đều có nghĩa, nên sắc phong cho làm táo quân, gọi chung là định phúc táo quân nhưng mỗi người giữ một việc. Phạm Lang làm thổ công, trông coi việc bếp. Danh hiệu Đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân trọng cao làm thổ địa, trông coi việc nhà cửa. Danh hiệu Thổ địa Long Mạch Tôn Thần Thị Nhi làm thổ kỳ, trông coi việc chợ búa. Danh hiệu Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần Sự tích táo quân ở Trung Nguyên Còn ở Trung Nguyên xưa, truyền thuyết phổ biến nhất trong dân gian là chuyện Trương Táo Vương phát tích từ vùng Sơn Đông như sau. Xưa kia, một gia đình họ Trương có hai vợ chồng già sống cùng con trai tên là Trương Lang và con dâu tên là Quách Đinh Hương. Trương Lang không thích làm ruộng, bỏ ra ngoài đi buôn. Đinh Hương ở nhà một mình trồng cấy, gánh vác công việc nhà chồng và chăm sóc cha mẹ chồng. Cuộc sống của nàng vô cùng vất vả. Sau 5 năm biệt biệt bặt vô âm tín, vừa về đến nhà Trương Lang đã đuổi Đinh Hương và lấy Lý Hải Đường về làm vợ. Đinh Hương không nơi nương tựa được một bà lão đưa về nuôi, về sau trở thành con dâu của bà và có cuộc sống viên mãn. Một năm nọ, gia đình Trương Lang gặp phải đám cháy lớn, tài sản bị thiêu rụi, người vợ sau cũng bị thiêu chết. Trương Lang bị thiêu mù đôi mắt, không còn cách nào đành lưu lạc xin ăn ngoài đường. Một hôm, Trương Lang đến nhà Đinh Hương xin ăn. Nàng không chỉ mang cơm ngon canh ngọt ra mời, mà còn tặng thêm vàng bạc cho chồng cũ. Về sau, Trương Lang biết được người phụ nữ hảo tâm chính là vợ cũ của mình, trong lòng hối hận, xấu hổ vô cùng, bèn đâm đầu vào bếp lửa và bị chết cháy trong đó. Vì Trương Lang có tiền duyên với Ngọc Hoàng Thượng Đế, nên sau khi chết được Ngọc Hoàng phong cho làm táo vương. Tích táo quân từ các tài liệu sử sách Theo tài liệu, sử sách ghi chép nghi thức triều chu, lễ cúng lạp tế vào cuối năm là phải cúng tế tiên tổ ngũ tự, mà táo thần chính là một trong ngũ tự đó. Trong lễ ký, ngũ tự gồm cúng tế năm vị thần là môn, cổng, cửa, hộ, cửa một cánh, trung lựu, phòng giữa, táo, bếp và hành, đường đi. Sách hậu Hán thư có viết, ban đầu họ âm truyền đời tế tự quan trọng gọi là tướng quân Thời tuyên đế, âm tử phương là người trí hiếu, có lòng nhân và cảm ân. Vào ngày lạp, mồng 8 tháng chạp, nấu bếp lúc sáng sớm, táo thần hiện hình, tử phương bái thọ khánh. Nhà có dê vàng, bèn dùng để tế. Từ đó trở đi, nhanh chóng trở thành đại phú, ruộng có hơn 700 mẫu, xe ngựa nô bộc sánh với quốc quân. Tử Phương thường nói rằng, con cháu ta ắt sẽ lớn mạnh, đến ba đời thì phồn vinh thị vượng. Do đó sau này thường cúng tế táo thần vào ngày lạp và dùng dê vàng cúng tế. Các sách phong thổ chí ghi chép phong tục thờ cúng táo thần đời đường và tống rất giống nhau, đồng thời đại bộ phận phong tục lễ nghi đó được lưu truyền đến ngày nay. Thời đó cúng tế táo thần gồm tụng kinh, cúng tế rượu trái cây và ngựa táo má để tiễn đưa táo thần, còn cả thắp đèn táo đăng. Người triều đường theo phong tục cổ thì vào đêm cuối năm là làm thủ tục cúng tế đưa tiễn táo thần. Phong tục thời Tống là ngày 24 giao niên, tức là ngày 24 tháng chạp là ngày giao niên giữa năm mới và năm cũ. Dân gian thờ cúng tiễn đưa táo thần vào ngày này. Cúng tế ông táo thế nào để có phúc báo? Lễ vật cúng ông táo của Việt Nam gồm mũ ông công ba chiếc, hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Chiếc mũ dành cho các ông táo thì có hai cánh chuồn. Mũ dành cho táo bà thì không có cánh chuồn. Những mũ này được trang sức với các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những dây kim tuyến màu sắc sặc sỡ. Hương, đèn nến, lọ hoa tươi, đĩa ngũ quả tươi. Ba bộ mũ áo, hia hải táo quân cùng tiền vàng. Ngoài ra, người Việt còn cúng cá chép để các ông, bà táo có phương tiện về chầu trời. Miền Bắc còn cúng một con cá chép còn sống thả trong chậu nước, ngụ ý cá hóa lòng nghĩa là cá sẽ biến thành rồng đưa ông táo về trời. Con cá chép này sẽ được phóng sinh, thả ra ao hồ hay ra sông sau khi cúng. Ở miền Trung, người ta cúng một con ngựa bằng giấy với yên, cương đầy đủ. Miền Nam thì lễ vật đơn giản hơn, họ chỉ cúng mũ, áo và đôi hia bằng giấy. Tùy theo từng gia cảnh ngoài các lễ vật chính kể trên, người ta hoặc làm mâm cỗ mạnh với xôi gà, chân giò luộc, các món nấu nấm, măng hay lễ chay với trầu cau, hoa, quả, giấy vàng, giấy bạc để tiến táo quân. Còn lễ vật cúng ông táo của người Trung Nguyên thường gồm bỗng rượu, kẹo, bánh ngọt, mứt, cơm nếp, ngựa, kiệu và sớ. Người miền Bắc cúng vào ngày 23 người miền Nam cúng vào ngày 24. Người Trung Nguyên cho rằng cúng ông công ông táo những thực phẩm ngọt, có đường, mật để cho các vị ấy ngọt miệng, lên thiên đình sẽ thưa bẩm trôi chảy, hảo ý cho gia đình mình trước Ngọc Hoàng, như thế sang năm sẽ có vận tốt. Thực ra, đây đều là tâm nguyện của con người mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Kỳ thực thần Phật nhìn nhân tâm, chứ không thể bị mua chuộc bởi lễ vật.